À, xin chào toàn thể anh em thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục làm video này để uh, giới thiệu cho anh em bộ uh, hột để cho anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu biệt ở sòng ở giới cho anh em luôn luôn có tỷ lệ chiến thắng ở trong tay anh em nhé thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu nhích anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em là có thể lắc nhích cái bộ hột tài xỉu nhích này nó đi rất là đều cho anh em đó, anh em chỉ cần nhích nhẹ là đi nhích nhẹ là đi đúng không ạ và bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích để cho anh em có thể yên tâm hơn khi anh em ra sòng sới chơi nha anh em nhé rất là trong đúng không anh em hoàn toàn không tan bao cho anh em ăn thua trẻ hột được luôn đó, đó, nước muối thì nổi đúng không anh em bông một nổi cực kỳ là đều không bị nghiêng nặng mặt nào hết anh em nhé thì anh em à, khi vớt hột thì anh em lưu ý là anh em rửa qua bằng nước để tránh cái tình trạng là nước muối nó bám vào cái kẽ hột của anh em thì à, nó sẽ đi mà không được à, chuẩn theo cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào cái hột nick này Đó. nâm châm thì hoàn toàn là không hít anh em nắp chén dĩa không làm nắp chén dĩa chợ các bạn thì bây giờ tôi sẽ nhích thử cho anh em cái bộ tài xỉu nhích này để cho anh em cảm nhận và anh em à, biết cái bộ hột tài xỉu nhích này nó hiệu quả như thế nào anh em nhé test cho anh em này. nhích phát đầu tiên nó lên bão đúng không ạ tiếp tục lại về xỉu đi rất là đẹp anh em nhé tiếp tục là xử tiếp ngoài em anh em cảm tưởng như kiểu là tôi lắc nhưng không lắc ấy đúng không ạ nick cực kỳ nhẹ đúng không ạ nick nhẹ là đi đó. nhẹ là đi nhẹ là đi đó và anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu nếu như anh em biết được cái cách lắc của cái bộ tài xỉu nick này anh em nhé đó nick cái là lên tài anh em không thích nick phát là lại xuống xỉu lại cho anh em luôn đúng không anh em lắc như kiểu là không lắc đúng không? em có thể giữ được tài giữ được xỉu đúng không? nhịp rất là nhẹ anh em nhé lắc như không lắc đúng không ạ đó, anh em đó. Đó, nhích nhẹ là đi nhích nhẹ là đi đúng không ạ đi cực kỳ là đều luôn anh em nhé không bị nặng hay là không bị nghiêng bất cứ về cái mặt nào của cái bộ tài xỉu nhích này đúng không ạ mặt nào nó cũng lên được cho anh em nhích nhẹ là đi Đó. giữ giữ nhích nhẹ là đi đúng không ạ Đó, nhẹ là đã đẩy hột cho anh em đó, thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái bộ tài xỉu nhích này để cho anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn có tỷ lệ chiến thắng cho anh em đó. thì anh em đi chơi thì anh em mang theo cái bộ hột này thì anh em chỉ cần nhích nhẹ là đi để uh, tay em tay uh, con nó cũng không thể đoán được uh, cách lắc của mình đúng không ngoài bộ tài xỉu nhích này ra thì bên tôi uh, còn có rất nhiều loại đồ chơi chuyên về uh, tài xỉu bịp bầu cua bịp uh, cờ bạc bịp hack game trên điện thoại vân vân rất nhiều các loại đồ chơi mới nhất không thì anh em đang xem clip này hãy đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mà bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo cho anh em chọn lựa cho mình cái bộ sản phẩm phù hợp cái sòng chơi của anh em và luôn luôn là mang lại tỷ lệ chiến thắng cho anh em khi anh em đi chơi tài xỉu ở các sòng sới anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi làm đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé